là vợ nhà Phật Mộng các chị giáo hôm nay à, sáng cuối tuần cũng à, rảnh ngồi chia sẻ những gì kinh nghiệm trong đời à, từng trải qua người người thật chuyện thật thì mong à, những ai có hữu duyên thì à, à hiểu để mà <clears throat> <coughs> tốt cho mình chứ còn riêng kiệt ngồi đây mà lộ cơ kiểu này mà nói thì mấy gì cũng cho thời này số sổ rồi thì cũng có xin phép nhưng mà cũng uh, lộ 50 ờ, phần trăm trong cuốn sách 500 trang của Kiệt thôi chứ không dám lộ hết rõ ràng hết sơ sơ để uh, thì Kiệt là người trong cuộc nên mọi chuyện thì uh, những gì kiệt nói ra là nó phải nó kiệt phải có kinh nghiệm và phải có đụng chạm tới tiếp xúc thì mới dám nói chứ còn theo uh, sách vở hay là trên uh, mạng mấy thầy nữa thì không phải <coughs> thì hôm nay đề tài là phật dược sư là có thật phật uh, à, a di đà là có thật cõi a di đà có thật phật hoàng trần nhân tông có thật thì những gì đó kiệt có hữu duyên trong những năm trong ờ, năm mười năm đổ ra đây thì có thể giao tiếp và có những cái sự việc ờ, liên hệ đến <clears throat> đến cá nhân của cái <clears throat> đó là vào khoảng năm 2016 có một bạn tên Nguyễn Minh Hiếu thì nó giao viên nó tặng mình cái tượng ờ, tổ bồ đề tổ sư bồ đề đạt ma trên ờ, trên núi thì ờ, mình cũng rất cảm kích nên khi nghe nó có chuyện gì mình cũng lo thì có một bữa điện điện thoại à, anh Kiệt con em bị nặng quá chắc chết không sống nổi giờ tim đồ bác sĩ đồ buông rồi không um, không cứu nổi <laughs> mình nghe cũng buồn thì lúc đó sáng lên kiện thường kiện nói á, có những người xung quanh thì không dám nói những người xung quanh nhưng mà trong cái um, cái ban bệ mà đi xung quanh kiện những người mà theo hộ và những người uh, giỏi á, thì uh, rất là đông à, những người có thể ngồi thiền rất là giỏi nhập định nói chuyện hoặc là những người biết về hết mấy chuyện tâm linh xung quanh để mà hộ kiệt để coi tại vì mình cái này á tà má đánh phá dữ <clears throat> thì cha mẹ không có cho lộ tên những người đó ra thì khi kiệt nói không phải à, phải kiệt là người à, siêu quân <laughs> gì đâu cũng không có phải là người ngồi thiền và nhập định tất cả những hòa thượng lớn những người có có sứ mệnh để mà theo hộ kiệt thôi đó, vậy. Dạ. thì khi con hiếu á, nhỏ con gái á, khoảng độ 10 tuổi thì khi nó bệnh mà nằm trong nhà thương rồi lúc đó kiệt đứng cái cạnh giường là lái xe hai tiếng rưỡi lên thì uh, kiệt với mấy vị nhìn thấy lắc đầu tim cũng đứng không có cách nào cứu nổi hôm nay ngồi nói vậy chứ là nó cũng một cái kỷ niệm mong hiểu cũng đừng nghĩ <laughs> lộ uh, chuyện cá nhân nó không phải để chia sẻ để học hỏi tại vì cái những uh, phật tử tu cả đời cũng không biết phật uh, này có thiệt không phật kia có thiệt không thì chỉ mong vậy thôi để cho mọi người có lòng tin nó thiệt một ngàn phần trăm thật không ấy ngồi thiền ngay cạnh giường của con bé bị bệnh thì khẩn đầu tiên thì khánh à, mấy vị thấp vị thấp chỉ lên mà kiếm ẩm, thế rồi khánh à, khánh phật à, dược sư em hiện về xuống cái ngày à, làm gì đó không biết xong ngài nói tại vì khi ngồi trong cái thiền định mà nhập định được đó nó chuyện qua lại được thì cái phật dược sư nói à, bé cỡ tuần tới hai tuần là sẽ tỉnh lại nhưng <clears throat> thì ờ, khi ờ, xong ở đó ngồi thiền cũng trong cái phòng bệnh nó nhỏ đâu có lớn đâu thì ba bốn người thì ngồi kiếm góc nào miếng ngồi được xuống ngồi chứ nó không có rộng rãi mà nhà thương thì nó hôi nữa mà phật cũng thương thương mình xuống chỗ hôi ám dơ vậy mà phật cũng xuống thiệt là cảm động <clears throat> nó cứu cứu con bé nhỏ nó có đại phước vợ còn sống đang danh sách mental, con ông Nguyễn Minh Hiếu thì nếu khi tôi kể mà có coi được cái duyên coi được video này thì kiếm nó hỏi à, rồi nó nó kể lại cho nghe à, trong cuộc cũng phải mình kẹt nhiều người mà ừ. thì video ra thì những người có trong cuộc ai cũng hiểu thì khi ờ, khi đó bé nó bắt đầu ờ, lúc đó nó cũng bất động sao cái đi về về ờ, xong cái là gì mới vài ngày thì nghe tin tỉnh thiệt nó cũng bây giờ nó cũng lớn có một lần nó cũng xuống thiên long sơn lại tạ ơn phật à, việt sư đó đó là mình đang nói chuyện hội việt sư có thật ông về trước mặt cũng hiền không có tiếp cận với, với mình có, có cứu được nhỏ bé đó <coughs> đó là một câu chuyện gặp được Phật Như Sư Ngài là ngàn phần trăm rất là từ bi Thế đó thì mình tiếp Phật A Di Đà có thiệt luôn triệu phần trăm luôn à, khi xuống xuống thế gian này mình thì không làm gì được phải có người này người kia những người có trình độ sẵn ở trên trời trên thiên các chư Phật mới người mới cho xuống người để mà theo phụ tay chỉ đường dẫn lối gì chứ đâu biết gì đâu xuống đây quên hết đâu có phước giống như mấy ngày Rinpoche mà hai tuổi được ờ, mấy đứa tử <laughs> rước về rồi dạy còn này mà thả vô chợ đời u lung tung dịch cái lọt xuống hố à. sống toàn là dân bụi đời không từ nhỏ tới lớn coi cục thì à, phật a di đà <clears throat> có gửi xuống con xin lỗi con không có nói tên các vị nhân con chỉ chia sẻ kinh nghiệm tại con thấy mấy comment ta hỏi mấy gì có thật không thì hôm nay con điển con nói là có thật triệu phần trăm hoặc cái di đà có cái di đà có thật mình đang nói à, thật ngài có thật hay giả thôi còn về à, cõi tịnh độ ai được uh, giảng sanh hay không thì chút mình nói sau nghe thì um, <clears throat> trên có những như gì a la hán bồ tát thì dưới nữa có tôn giả tôm giả mà xuống trần á, là siêu quần luôn em à, thì à, có à, có gửi tôm giả để mà phụ tay để mà cứu độ chúng sanh kỳ này thời mạt pháp mà <clears throat> thì xuống đây mỗi người đóng mỗi vai nhưng mà thật sự cái chân mệnh thì nó vậy thì có một lần năm 2017 lần đó trên cho biết à, tôm giả bị à, nhiễm trần bị này bị kia mình không tin tại vì ở trên nói mà, mà ở dưới thực tế mình đâu biết đâu rồi còn cãi lộn với trên nữa cha với mấy vị về nói à, phải à, rời khỏi tôn giả à, nếu không rồi con cũng sẽ bị lôi cuốn theo mà cứ cãi rồi chơi cường mới cãi với trên nói con không tin con không tin nhưng mà rốt cuộc sau đó trên nói đúng thì lúc đó bữa đó phật di đà về có nói với kiệt nói sau này con phải gán và khấn để cho tất cả những người mà thù con ghét con thương con giận con có nhiêu điều xóa hết tại vì nếu mà người thương mình á thì cũng phải mất cái nghiệp để kiếp sau xuống đây mà gặp trả lại không thích nữa chứ này buồn thế một <clears throat> rồi à, người mà thù mình mình trả thù mình trả thù thì sao <laughs> à, thôi ghét như sao ghét thì em kiếm sao gặp cũng phải kiếm để mà xả cái ghét đó ra nữa. cũng không được cho nên bây giờ ai có làm gì thôi tới cuối cùng tôi cũng thắng xóa hết à. để cho làm màn này như mình đóng phim thôi đóng xong rồi về chứ còn à, ai nợ nần gì quịch à, xù hết ừ. thì bà thầy là nói sau này chắc chắn <laughs> tôn giả sẽ quay đầu lại hối hận ờ, này nọ <clears throat> đó là đó là cái chứng minh trăm phần trăm Phật a di triệu tỷ luôn Phật a di đà có thiện còn mình nói về cõi của Phật a di đà nó giảng sanh có nhưng mà nó không phải uh, cho những Phật tử bình thường không phải cho những thằng uh, có mấy video với ông thầy giảng như có thằng ăn uh, cướp giết người ờ, tàu cái ờ, mấy ngày cuối trước khi lên ghế điện bị tử hình <laughs> cái ảnh sám hối cái niệm phật tâm bất loạn rồi thầy được ờ, phật rước dễ quá chuyện đó là tà đó nó xuống làm làm hư cái đạo phật lại phong trào làng này làng nọ Ờ, không có chuyện đó chỉ có những người đại ờ, xuống đây đại nguyện như phà như ngài hương ờ, uh, văn ngài thiên hóa mấy vị lớn người ta đó là phật rồi ta mới xuống rồi lúc đó ấy xong ta đi về còn còn phật tử mà cứ chưa gì hết tu mà đã tham chưa chưa có tu hết tứ diệu đế rồi bát chánh đạo rồi hợp thiện rồi chứa làm hết rồi, rồi ờ, bố thí rồi chứa làm gì hết rồi đòi thành phật không <laughs> không phải dễ như vậy nếu không tin lời việc nó cứ kiếm hồi xưa lúc mà ờ, ở chùa Freeman chỉ có duyên nói chuyện với hòa thượng lớn thì sau khi mà không có buổi lễ thì ngồi nói chuyện với hòa thượng lớn bốn năm ngày ngồi nói với kia biết không có được không cả, cả ôm đây cả bà sư phụ đây cả bà thượng thế còn chưa được cái mình nó mình gãi đầu mình nó hỏi mấy ổng lại vì sao mấy ôn mấy hòa thượng không đứng lên mạng mà nói một tiếng ờ, đó. nếu mà, mà, mà, mà, mà đứng lên nói thì bị cả mấy trăm ngàn người uh, phản đối ờ, rồi sao nghĩa là mấy vị biết hết không có chuyện giảng sanh mà lại không dám nói chứ còn còn mấy ông thầy mà lên mạng mà đa nhân đa ngã rồi muốn nói theo ý mình nó chỉ là lôi kéo phật tử thôi à, làm mình mất thì giờ mất thì giờ tin tưởng mất thì giờ tu tập rồi người nào vững thì sao rồi không vững là thối tâm bồ đề cũng tội nghiệp đó mà không có nói xa nữa trở lại là phật a di đà quả thật đó, đề tài của mình là Phật à, Quan Trọng Nhân Tâm tỷ luôn triệu phần trăm ngày thiệt nhưng mà ngày đặc biệt được uh, cha là Ngọc Hoàng Thượng Đế bổ sứ coi ở nước Việt à, ở nước Việt mình á, có uh, có Phật Hoàng rồi có mẫu của Á Châu rồi sau khi mẫu quốc gia của Á Châu mình như Thái Lan Việt Nam Nam Dương ở Việt Nam thì có một mẫu cả cái trái đất này cai quản bằng à, phụ nữ mẫu hệ đó là là, là mấy gì giảng nghe vậy biết vậy mà không phải có năm châu nha ta nói mẹ ngũ hành không có sáu tại mỗi lần tết mấy mẫu mấy mẫu về à, sáu mẫu có mẫu thái bình dương nữa đó ừ. thì nó thì ở ngoài đời nó không biết mà có cho nên thường là kêu là sáu mẫu ở mẫu Mỹ này là và này à, thì à, coi châu Mỹ luôn Nam Mỹ Brazil rồi Bắc Mỹ Canada nữa, à, nữ thần tự do đó người ta thờ liberty ừ. rồi nói trở lại Phật Hoàng Nhân Tâm thì à, Duyên năm 1978 80 này cái này kể một đoạn trong một cuốn sách gần 500 trang của 40 năm trời của tất cả các vị lão tiền bối tướng tá H.O. biểu à, hồi lúc ở à, bị à, sau 75 bị nhốt ngoài à, trại tù Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh miền Bắc nước Việt thì ở trong đó hình như là không hiểu gì chuyện ngoài đời rồi cái ta làm gì tối chùm chùm mền cái kháng cơ đầu cơ kháng thì là à, cơ ma cơ quỷ nhiều nghe cái này à, cái thông tin thì giống như internet vậy thôi thì quê thôi đi hai triệu à, tự mình ấy giống như về trên mạng đó ờ, ai muốn trong đó cũng có xấu có tốt thì ờ, cái cái, cái hệ thống mà liên lạc cũng y vậy thì à, người trong cuộc là uống nước thì mới hiểu thôi chứ không phải là là cái ai nghĩ cơ cái là là quỷ <laughs> tào lao không phải nó là giống như cái wifi đi hai đường tự mình phải hiểu nhưng mà phải cái chiêm nghiệm theo đời sống thực tế khoa học thì, ờ, thì năm tám năm bảy tám cái mấy ông mấy ông này thường á, thì ờ, lúc đầu ngục cơ thì cũng có mấy <laughs> mấy tàu lao vô nói chuyện đồ bài bạ cũng vui không gì hết từ từ từ từ cái con từ từ cái lên tới mấy ông thần có à, ông thần núi ba gì ờ, đó là sơn tinh thủy tinh đó ngày như mấy ông thổ địa đồ vô nói sau đó có ngày à, ngày cái à, sư phụ là phật hoàng ông à, thấy ông xuống ông nói ừ, nói chuyện phật hoàng một cái mình phải nên định tranh vậy để bữa nào mình nói một cái clip khác là Phật không bao giờ nhập xác ở ngoài đời mà ai ai nói ồ Phật kim trì để mẫu nhập xác không ạ mấy cái đó là tà đó nó muốn nó muốn làm cho mất uy tính của cha mẹ mất uy tính ở ờ, đây là Phật hòa Văn Nam nhập xác đó tào lao cái đó tất cả đều là thiên lý thần à, xuống mượn danh nó có nhiều lắm thiên lý thần nhiều vô trùng môn trùng luôn thì mình nói về đó sao đi nhất là mấy cái vụ mà cái gì chị bệnh đó à, thời nay à, giống như công ty thôi ok tôi cho tôi mượn hát anh tôi nhập cho anh tôi đi đấm bóp tôi đi trị bệnh bẻ chân bẻ tay người thì chia công đức nhưng mà nếu mà anh mà, mà tham tiền vật chất là tôi xù anh á đại khái nó có cái những cái hợp đồng đó nữa nhiều đang trở lại nói về phật hoàng nói sư phụ xuống sư phụ à, nói là sư phụ đang trên đường đi à, tôi sư phụ lộn lột trên đường đi tay Trúc đi ngang nghe các người khấn thôi để ta kêu đệ tử ta ra để mà tiếp chuyện đó là cái đầu tiên Hòa Trần Tông về nói đệ tử là ai đúng không tử là đệ tử là tất cả các à, mình không dám nói tên đây nữa tại mẹ chỉ cho trên chỉ cho lộ năm phần trăm à, à, ờ, cả các vị thần của miền Nam miền Bắc luôn à, thì đó là đeo duyên đầu tiên Phật Hoàng lên tiếng gặp đó đến năm đến năm à, 214 214 à, thì lúc đó thì có những cái uh, tiếp cận với sư phụ còn có thánh chỉ của ổng nữa chứ đang giữ nhà không ai đọc nổi đó chỉ có người trên thiên mới đọc nổi cái chữ đó thôi ừ. chữ phật ờ, rồi <clears throat> uh, đó là nãy giờ mình nói là phật diệt sư phật a di đà phật hoàng sư bồ đề đạt ma nữa ngàn phần trăm thật thì à, đó có câu chuyện thì à, lúc mà Nguyễn Minh Hiếu nó đại gia mà với thế lực cây khúc cây khổng lồ bên Việt Nam đục ra được tượng tổ đâu phải à, ai muốn mang vô cảng ốc lên cảng Mỹ là mang đâu Mỹ đâu cho ra hải quan dễ khó gì đâu phải đâu phải dễ mang được về mua cái tương tổ là nằm trong một cái container lớn ha tới cả ốc lên lên phải nhờ ông mê chờ có xong phân ông <laughs> đem ra nổi không dễ để chân trước nhà đó trước cửa nhà đó trước ngoài sân á nhà nó cũng bự trên sắt men toàn để đó không biết mấy năm đến khi mà có cái thiên long sơn 214 có thiên long sơn bắt đầu tổ cho nó nằm mộng thấy mấy lần đầu thì nghĩ là không sao gì thứ nhì thứ hai thứ ba à, ba lần nói tổ muốn về thiên long sơn để độ nhiều chúng sanh còn đây cá nhân nó quá không có đó mới tặng ngày tặng này nó là mướn xe à, công <laughs> sĩ à. nói là tiền à, à, tiền mà dở dở tàu lên thì nó lo còn tiền chiên chở thì kiệt lo và tiền chở chiên chở không cũng ba hai ba bốn chục ngàn ừ. xe trọc được năm bảy con nỉ đào cả ngày luôn á hết cái móng xi măng xong cẩu hoài không lên tổ không chịu lên tổ đứng đó cái đồ mang mỹ lúc bữa đó nó buồn buồn đi về về xong cái tối đó hiểu ngủ nhìn thấy tổ nữa tổ nói kêu kiệt lên phải khấn đàng hoàng chứ rồi muốn lên đi đi đâu đó buổi sáng đó nghỉ làm bữa lái xe từ ở, ở San Jose Freeman lên tới nhà nó ừ, đi ba bốn người bắt đầu làm lễ cái cầm nhang để ờ, đưa cho thằng Mỹ thằng cây đi vòng vòng xung quanh tượng tổ bảy vòng khấn bưng nhẹ nhàng lên liền rồi trở về tới tới mephitas để tổ nằm ngay chỗ chiếc tàu giờ sân ờ, cái parking ờ, nhỏ parking xi măng ấy. cái máy xe trắc nó bự quá nó đâu có đưa lên được lúc đó con đường còn xấu dễ gì mà lên nổi rồi khóc ròng tổ nằm ịn đó nằm đó cái um, ngồi kế bên tổ thì năn nỉ tổ làm ơn tổ bay lên giùm con <laughs> chứ giờ nặng quá rồi cái đường thì ngày mùa đó mùa mưa đó <laughs> chương chân chợt xe không nào chịu gọi cả chục công ty không nào chịu lãnh cái chớp này đi từ với chỗ với tàu mà lên tới chỗ ờ, cái sân mà bây giờ mình tổ chức tết rồi đó chỗ tự phật chưa lạc không ai chịu đây đó live beauty mấy công ty mỹ nó không có chịu giờ đưa nó nhiều tiền nó không chịu trả gấp năm mười lần nó cũng không chịu là rồi mấy anh em ngồi lại ta ngồi khấn nhang đi tới lưa gãy đầu gãy tóc xong cái uh, tự nhiên cái quyết định kiếm hai chiếc uh, tractor mà loại dây xích đó, chạy bằng dây xích nè chiếc trước chiếc sau kiếm cái trailer cho giữ lên bắt đầu bưng lên một chiếc kéo một chiếc thì giữ làm sao tại chỉ sợ tuột thôi tại cái dốc nó đứng lắm chứ nó không, không, không chứ kéo thì cũng đã khó rồi mà chỉ sợ tuột hì hạch hì hạch nguyên cả ngày trời thì cuối cùng tổ cũng bay lên trời, lên sân được thì tổ lên đó <laughs> lên đó thêm chuyện nữa nằm trên nền dưới sân ờ, đó nữa cái cây gậy là như hai ba trăm thao đâu cái cây gậy là bưng cũng không nổi nó đừng nói chi nguyên cái thân cây khổng lồ đó gần ba bốn chục ngàn thao nằm đó nó là một vấn đề nữa đó làm sao để tổ đứng lên à, lúc đó đó nào à, mới à, nghĩ cách à, thì cái gì cũng phải à, mấy vị điển vô tâm á, chỉ mình thôi cả xây cái núi cũng vậy đâu có bao giờ nghĩ ra làm cầu thang à, xi măng mà không được, mấy gì cũng chỉ tất cả mọi chuyện mấy gì chỉ cuối cùng cũng lên đó thì khi tổ về núi mình đang nói chuyện tổ quá thật nha mình với cái ban của mình <laughs> mới dùng chữ ban rồi chứ không em nói tên này ban ba bốn người ngồi thêm mỗi lần à, gì á tổ chỉ đó thì à, lên đó thì à, tổ chỉ phải làm như vậy lên làm được có một lần ngồi trong ban có người điện thoại gao ren ren gao theo cái kêu tổ tổ đứng chờ đang ngồi thiền đang nói chuyện với tổ mà còn kêu tổ chờ nữa mà ngộ như ở ngoài á, chùa đồ người ta cứ thờ tổ à, tượng à, đen à, mặc đồ đen nhưng mà không phải tổ không bao giờ mặc đồ đen không thấy không mặc đồ đen mặc đồ trắng không à mà trắng mà dễ the the giống như dễ màu liệm vậy đó hồi xưa bên bờ ấn độ tổ à, vô tha ma à, lấy giải của mấy cái xác à, của ta chôn ta dục đó mặt cái gì không biết tổ mặt vậy không á mấy cái giải thay thế quấn mà trắng tươi à ừ. quấn luôn cái đầu vậy đó rất là từ bi hiền rồi à, ai mà ngồi thiền á ai mà ngồi thiền là phải khấn tổ nha ổng ngàn bằng tỷ triệu luôn thiệt luôn đầu tối ổng gần lắm em ừ xong cái tổ chờ một chút điện thoại nói chuyện đã rồi xong cái cúp điện thoại xuống cái ngồi thiền tiếp bắt đầu nói chuyện tiếp đang nói chuyện với tổ mà điện thoại ghé mà bắt hay là phật tôi cũng sợ luôn đó thì ý mình nói là những cái câu chuyện tuy nó không có cái gì nhưng mà mình phải hiểu mình tu tập hay là các vị siêu hình đó họ chỉ có um, họ ờ, thật á ờ, họ thiệt hết chứ, <laughs> không có gì giả hết ờ, thì hôm nay mình có duyên thì mình nói mấy gì bốn vị không có ai nữa ông ta nói chưa chưa để nói nhiều nữa này mà cầu nói mấy clip mà này á cầu ngàn clip chưa hết mình tiếp xúc rất là nhiều thì thật sự như vậy tổ có thật và cái di đà có thật à, dược sư có thật có Hoàng Nhân tâm và sư phụ mình thì quá trời thật luôn mới hồi à, ba tuần trước nhớ sư phụ ngồi ngay tượng ổng trên Thiên Long Sơn về sư phụ vỡ lâu nay con không chịu ngồi thiền ờ, này nọ em mình lý sự nói lại sư phụ và con à, thế giới <laughs> chúng sanh đang bị corona rồi đập tam hiệp rồi uh, đủ đủ chuyện lưu sơ bú tâm con không có ổn à, mốt con nói chuyện hòa thượng tới công nữa mình có nhiều sư phụ lắm á phật di lạc nè hòa thượng tới công nè tổ nè một tổ ở đại đạt ma nè phật hoàng nè đức phật thầy nè đó là tất cả các vị đều là sư phụ mình nó trực tiếp dạy mình trong đời này thì từ từ mình sẽ kể mấy gì cho kể mà cởi sơ thôi à. những cái chuyện quan trọng chi tiết mà không dám kể để mà giao duyên còn người nào có hữu duyên hiểu quá thì tốt thì uh, gán tu tập đi uh, các vị à, không có xa mình lắm đâu gần lắm uh, còn um, còn về chuyện mà sanh đó, thì nãy mình nói rồi không có có ờ, phật tử ờ, phải làm thêm nhiều chứ không có thay theo lượng thầy là đẹp trai giọng ấm mà chạy <laughs> theo có chết không phải vậy ở nhà lo cháu lo con rồi tu nhà đó nhiều khi còn giảng còn dữ hơn nữa còn chạy theo mấy cái đó thì phi đó nhiệt mệt lắm mấy ông thầy lo mấy ông xong thôi thì uh, sơ sơ bữa nay uh, ờ, hôm nào uh, có duyên uh, tiếp đây là Phật bữa nay là tự đề là uh, các vị Phật là đều có thật ngon vậy là Phật uh, có gì uh, ấy xin uh, uh, không đúng xin các sư phụ các ôn các hòa thượng chỉnh sửa đổi con dùm các ngài đều có số điện thoại của con này vậy là Phật